OK hai xin chào bạn đã quay lại với ờ, video tiếp theo của tôi thì à, hôm nay chủ nhật buồn các bạn không có là gì làm nữa hôm nay tụi tôi ờ, mới tôi dân tấn theo về để mà nướng sa tế nha các bạn để là siêu cay luôn ra ngoài bắt đầu là ừ, làm xong là tất cả đi ra ngoài giường ăn ok thì à, bây giờ thì tụi tôi sẽ đi ra ngoài à, chợ mà mua đồ thôi ok bạn thì giờ mình viên tấn sẽ bắt đầu đi ra chợ mà mua thịt nha bạn đứng rồi đi đây ok anh em thì giờ tụi tôi đã mua thịt rồi nè anh em ơi nói chung là giờ sẽ đi mua đồ khi ướp sẽ tới nữa đưa coi cái đây tướng đầu bự mua than với uh, xe tế rồi nè rồi đi rồi ok bạn thì uh, đồ đã mua xong bạn ơi đây đây là tư mít tấn nè à, giờ là không có đi làm gì chơi ngồi là chơi là hồi là không có cho ăn nha hồi là không có cho ăn nha rồi nó chưa đi hái hạnh là tướng ơi à, đi đi hai anh đi. rồi hai anh lẹ lên đi tao ta chỉ đi quay phim thôi còn mày là đi hái hạnh lại lên ăn không ngồi rồi à tốc độ tốc độ Nè. đi hai hạnh lại lên nói tướng là biến quá các bạn ơi kêu hai hạnh họ bấm điện thoại mày nhìn cái mặt này. anh không bao giờ đi hái hạnh nhớ nha hồi là không cho nó ăn chưa đi hái hạnh nó còn chữ mé mình nữa thiệt là tình thôi giờ hái hạnh nè hai đằng trước có cái cây hạnh nè bạn giờ để cái gỗ hạnh đây đi kiếm trái nào mà sắp chín rồi hái kiểu này làm cái thao chân tắt bắt trước anh mỹ dưới được à đây chơi con trái nè một trái nè đó giờ mình phải kiếm trái nào mà nó chín để mà nặng vô cái thịt heo để cho nó không có bị hôi vậy trên này con trái nè uh, ba trái đó đừng nó làm biến ghê luôn các bạn kêu nó hái hạnh nó không hề hái ai để đi xung quanh cái cây coi, coi còn cái hạnh nào không Chứ nó quá chị hạnh luôn các bạn à, chị nó nó quá giới hạnh luôn ma quay không biết thấy tới không nữa ờ định hái hết cây hạnh nhòi luôn á ghê thôi hái hết cây đi năm sáu trái chi thôi rồi bạn ơi à, hái chừng năm sáu trái rồi bạn ơi hái hết cây nhà nó, nó, nó, nó chém mình khỏi về luôn á đó năm sáu trái rồi bởi vì nói thiệt là tính là rất là làm biếng các bạn nói nên gì chứ mình hái hết hành nó vẫn còn ngồi bấm điện thoại bằng chứng là nhắn tin với gái nè có ghen không nhắn tin với gái có ghen ok bạn đây là than nè thôi đưa cho tứng giống lửa tứng bây giờ làm biến lắm rồi đây bạn giờ thịt heo mình mua về phải bóp muối các bạn không bóp muối là nó bị hôi đó giờ tụi mình sẽ cắt phần nào phần mỡ cái một bên rồi phần thịt ra bên đó đó giờ chúng ta sẽ bóp muối đi nghèo nấm né nấm nấm nấm rồi nói chung là sẽ bóp muối giờ tôi viên tướng sẽ bắt đầu đi uh, à, nhâm lửa ok bạn đây là dĩa gao đây dĩa gao mới làm xong nè còn đằng kia là mít tướng đang gọi là đập đập đá à, tôi để dĩa gao trên đây cái đi đây. nè mít tướng đang đập đá mà để tôi cho bạn coi người ta là đập than còn nó là đập đá thấy không trời ơi mặt tội nghiệp thấy sợ nha này là thanh niên hút cần của năm bây giờ bây giờ <laughs> bị cái nghiền nè <laughs> đó ngớt đậm gì không chúng ta bắt đầu nặng chanh nha à, cái chanh vô nặng đó hết sảy chim ngớt rồi ôi trời ơi quá trời ơi họ hấp dẫn chưa họ tôi nhìn thôi tôi muốn chảy nước miếng các bạn ừ. chén này mời hồi chấm với thịt nướng nha là không có cho tấn ăn đâu bạn ơi đó ok đây thịt đây đây thịt đây rồi để cho sáng đó giờ mình sẽ ơ, đổ, để, đổ xe tế lên nè đây có hũ xe tế mới mở chỉ hết chưa luôn chuyến này quốc hai hũ xe tế là với thêm cái chén mua nước chấm này nữa trời ơi chết tứng rồi tứng ơi hít hà Hít. chơi cũng ok đây là hình ảnh thanh niên nghiêm túc đang gọi là quét uh, quét lá để mà đào đây tôi đem cái dao ra cho nó là để đào cái lỗ mà để làm chỗ nướng bạn ơi trên đầu trứng có mấy trái xài có cây xài nè trái quá trời trái luôn đầu để tôi qua đây cho thấy sáng thấy được chưa ta ồ nói chung là trái xài nè đó nói chung đây là cái cây xài đó thì bữa nào tôi có dịp tôi sẽ review bạn cái cây xài tôi xem đồ xét cái cây xài này của ông mít tôi tấn quá trời trái luôn mà trong camera không biết thấy không tối nó ngược sáng rồi bạn ơi đó giờ là cho mít tướng quét này đi rồi sẽ đào cái lỗ bạn đây Tuấn đang uh, nướng thịt nè đó cái đây là cái uh, cái thao thịt mà tôi đã ốp nè thao thịt khổng lồ đó nghe không nướng thịt là với than tôi đào nè thiết kế thông minh không ở giờ là cho mít tấn nướng hả nè mấy bạn quay rồi bạn phải có kỹ thuật nướng lồ mấy bạn nướng rồi phải có kỹ thuật đó lượng thế nào mà ca nhất hấp dẫn không bây giờ sẽ là dẫn cho khán giả coi đồ á thịt nướng hấp dẫn á nè đây là miếng da nè miếng này tôi thiệt mấy bạn mấy miếng da này nướng hồi là giòn cực kỳ lửa nóng lắm luôn á tướng lửa nóng lắm luôn á ừ. miếng nào mà hấp dẫn nướng hay ừ. coi là miếng thịt nè miếng này à. à. đó siêu siêu siêu heo đấy kim chấm nè đó nãy giờ tụi tôi nướng chừng nửa tiếng đồng hồ rồi đó này là cái đũa của tấn bích tấn để đây nha rồi sẽ ăn một miếng cho bạn họ lấy gạo lên miếng thịt nào miếng nào ngon ra miếng này cũng được này thấy không đấy để lên dao nóng hỏi thêm miếng dưa leo nữa kẹp vô đúng lại miếng sệt chưa đủ bạn ơi thêm miếng sệt nữa rồi chấm nè rồi bạn nha ừ. cực ừ. kỳ ngon bạn ừ. thịt nó vừa chín tới à có xà lách ha với chén chấm hết hồn chén chấm rồi tội nghiệp quay phim lắm bạn tội nghiệp tính quay phim lắm nhìn tôi ăn là hèm đúng miếng ừ, thôi đưa ăn thì miếng nữa đưa tính review đây đó tiếp tục uống trời ớt vô nè thấy không miếng nào giờ tứ miếng nào giờ sẽ miếng này ra đó lấy miếng này nè nó có mỡ nè bỏ lên cay quá cay mà hít hà đó các bạn đó bỏ lên quấn lại nè tiếng à, chấm hết cuốn vào một miếng luôn ừ, tuyệt vời chấm này chua chua cay cay bạn có năng canh như mình nữa ngon cũng được giờ tôi sẽ cho trứng review nha bạn rồi trứng review ha không có miếng bự em nè sát bự à cài quá mẹ ơi cay không cay cay chứ cắt thịt để lên dày quá vậy cắt xé làm hai mẹ luôn đứng <laughs> là không ngán gì luôn á để miếng video lên nè ăn này chuyện cắn này để gấp miếng dê cho tấn thôi gấp thôi rồi, gấp rồi. hả chấm không chấm vô chấm vô chấm, chấm vô hết lóc luôn thấy ra ra nước mắt chưa chua chua cay không ngon đi chấm không không phê ơi nhìn mặt là biết phê rồi sao sao chấm cay hello hello thịt vừa ăn hả mày ừ thịt vừa dạ. ăn quá tê quá tê tôi review miếng da cho bạn coi à miếng da nè nè đây là da heo các bạn nó dài mấy à nè cầm tấn nè ăn heo phong cách uh, quý sơ độc là ta gì nè gao trước nè gao trước không bỏ gao vô ờ à ừ, thịt heo không ngon ừ. bỏ vô hỏng không ừ. da dọn đứng da theo dọn luôn á ừ. Good on. kỳ ngon bạn ơi dai nữa ok bạn giờ là mình ăn đây, à, ăn kiểu là vip nãy giờ là ăn bình thường thôi giờ là mình ăn vip nè hai miếng dưa leo đó thịt để lên một miếng luôn trồng thêm uh, miếng salad trong nữa đó cái này gọi là combo vip nha các bạn ừ, món vô ờ, chấm quậy lên dính miếng ớt dính miếng ớt dính lên đây không có ớt rồi nè ừ. ừ. cay phải nói cái độ cay nó hít hàng á cảm thấy quay cay quá lồn luôn lấy nước uống kìa Nhìn cay quá cũng cao đi hết nổi không bạn Thật sự là ngon lắm bạn ơi Đây Thịt con này nướng nè bạn Ok Nếu bạn thích video này của mình thì đừng quên để cho mình một like, một subscribe bạn Cài quá đi rồi bạn hãy để lại cho mình một đăng ký một đăng ký và một like đó chính là động lực để mình ra thêm nhiều clip hơn nha và bây giờ thì à, bye bye chào bạn nha bye bye